100 m2 xây dựng, sổ riêng xây dựng giá 10,5 tỷ. Đất nằm ở hướng Tây Nam, đường nhựa ô tô Vivu, cách trung tâm Đà Lạt tầm 2,5 km, 750 m tới bến xe liên tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh cây xăng xung quanh dân cư sóng uất an ninh cao, chỉ mất 5 phút ô tô sẽ tới nhà thờ chính tòa. View thung lũng thoáng mát, thích hợp kinh doanh khách sạn, nhà hàng, cà phê và đầu tư. Sản phẩm tiếp theo là một lô đất ở Hùng Vương, phường 9, diện tích 295 m2 sổ riêng xây dựng giá 12 tỷ, hướng đông nam, đường nhựa ô tô 4 m, cách trung tâm Đà Lạt tầm 5 km, 1 km đến chợ Chi Lăng, ngân hàng, cách trở trường cấp 3, cây xăng Hùng Vương chỉ 600m, 140m ra tới trục chính Hùng Vương, khu dân cư sầm uất, an ninh cao, thích hợp xây dựng villa, biệt thự sân vườn nghỉ dưỡng, đầu tư kinh doanh lưu trú du lịch. Sản phẩm cuối cùng là một lô đất liên kế A915, khu quy hoạch dân cư số 5, phường 4, diện tích 76,6 m2, ngang 5m, số riêng xây dựng, giá 6,5 tỷ, hướng tây nam, đường nhựa ô tô né nhau, cách trung tâm Đà Lạt tầm 4 km, xung quanh các công trình lớn dần mọc lên, thế đất bằng phẳng, an ninh cao, đầy đủ các tiện ích thích hợp kinh doanh homestay, khách sạn, nghỉ dưỡng, định cư lâu dài.